trời ơi tót kìm tôm này ủa, ủa mọi người ơi có có có chuyện gì mà ồn ào vậy mọi người ủa chuyện gì vậy Ê, cái cái cái làm gì vậy đi vô đi vô đi vô đi vô trời ơi cay nói xin nghe nè bây giờ cai chỉ đang đánh con mèo tóc kinh tôm thôi xin đừng để cai phải đánh con mèo vậy nói ai không muốn đánh ai hả à không ý cay không phải vậy nhưng mà tóc kinh tôm ù ừ, hello không nha hello ơi cay bạn làm cái gì đâu mà bạn tiện bạn quýnh con mèo tội nghiệp nó quá vậy ủa ủa mà con mèo này nhìn lão vậy ủa nói đâu tội nghiệp bạn bạn nhìn con mèo này bạn không biết nó là con mèo nào hả ủa ơi, cái con, mèo này nhìn quen quen ta ủa mấy bạn fan ơi mấy bạn có biết con mèo này là con mèo gì không mấy bạn mình thấy nó quen lắm nè hình như là tuổi thơ của mình ừ. mình từng thấy nó hay sao á ủa con mèo này con mèo gì vậy từ từ cái mắt màu xanh cái da màu hơi gọi là lông nâu như thế này ông nhớ ông nhớ hồi nhỏ như ai ai gặp nè hồi nhỏ Trời ơi cứ đón giờ đón non lên làm gì vậy Cái con này á là cái con talking kìm Đó nhớ chưa à, à à rồi rồi, rồi mình mình nhớ rồi mình nhớ rồi mấy bạn ơi Thì ra đây chính là cái con mèo mà lúc nhỏ mình hay chơi trong điện thoại á bạn Mà mình có thể đánh nó Sau đó mình nói cái gì là nó là nó sẽ nói lại á bạn Ê mà sao tiên bạn bạn bạn bạn bạn quýnh nó tội nghiệp quá vậy cay <laughs> Tại Trời ơi Ủa thì bạn vừa mới nói đó là bạn hay đánh đó Thì mình đánh nó nó vui nè à, Ai? ê Nhưng mà lúc trước á lúc trước mình đánh nó là đánh nó ở trong điện thoại thôi còn bây giờ tiện bạn kéo nó ra ngoài đây xong bạn đánh nó tội nghiệp đúng quá à tội ừ. nghiệp cái gì trời ơi à quên cái con này nó hay lắm bạn nó còn có chức năng khác nữa bạn biết đó là gì không hả à, cái gì ạ à? đó chính là bây giờ mà bạn nói cái gì á là nó sẽ có thể nháy theo được giọng của bạn luôn á ủa cái gì ghê vậy luôn hả đâu đâu bạn test thử coi để mình thử ra để mình thử ra ừ. phong cận rất mập à ông nói gì ạ phong cận rất mập ôi trời ơi ô để để mình nói thử coi à, tôm ơi tôm ơi quay qua đây quay qua đây quay đây nè à, ron xấu như ma ron xấu như ma oh, <laughs> trời ơi hay vậy wow trời ơi xịn dữ rồi à ta mấy bạn ơi mấy bạn thấy cái con mèo tôm này có giống như con mèo tôm trong điện thoại của bạn không bạn hãy kéo con mình xuống bên dưới cho mình biết nha trời ơi, chứ hay thiệt sự luôn á ê nhưng mà khoan từ vậy có nghĩa là từ nãy giờ là bạn đang chơi game mèo mèo mèo tôm nhưng mà phiên bản thực tế ở ngoài đời hả? Chứ cậu gì hết chứ cậu cái gì? Ủa cái gì kỳ vậy? Tính ra là nếu như mà nó là một nhân vật ở ở trong điện thoại ấy, thì bạn đánh thoải mái còn bây giờ nó ra vô trong Minecraft rồi nó có da có thịt rồi bạn quýnh nó tội nghiệp nó quá à không mình không những là mình quýnh nó đâu bạn ơi mà mình còn dắt nó đi nữa đi nó ủa đi trời, ơi trời ơi cái gì vậy? trời ơi Kairon ác quá mấy bạn ơi trời ơi từ từ từ coi coi coi coi coi coi coi cái tướng nó cái tướng nó chạy kỳ vậy từ từ coi lại coi lại coi lại coi lại lại chạy à? À? ủa ờ, Trời ơi, sao, sao, sao, nó chạy trên buồn cười vậy trời Thôi nhưng mà mấy bạn ơi, mấy bạn đừng có bắt trước Kairon nha Kairon làm gì là ác quá luôn á bạn Tính ra con mèo á, tội nghiệp cho nó vậy mà Kairon tự nhiên lại xích nó lại như thế ờ, Nè nè, cay cay ta đi bạn ơi, ta làm Thôi mình nói bạn nghe nè, bây giờ bạn nên thả nó ra đi Bạn bắt nó như vậy á là tội nghiệp nó lắm Bạn nhìn nó nè, bạn nhìn thấy không? Cái mặt nó đang buồn, à, buồn hiu, bạn thấy không? Đúng rồi Buồn, à, buồn của tôi à Trời ơi không nói chuyện với bạn nữa mình đi vô khác mình chơi đây đi theo ta tóc kinh to ơi ơi nè nè nè cái cái từ từ mình nói bạn nghe này nè mình nói bạn nghe này nè mình nói là nha bạn nhìn đi con mèo tôm này á nó to hơn bạn nó cao hơn bạn nhiều á một ngày đó nó mà tức đúng lên nó quýnh lại bạn à bạn đừng có bạn đừng có khóc nha đúng rồi mình có kiếm kim cương mà trời ơi vậy luôn hả à? cái gì mà ác độc quá vậy trời <laughs> Ôi, rồi xong luôn tội nghiệp mèo tôm á bạn ơi nó bị kéo đi kìa Trời ơi, thiệt sự luôn á Mấy bạn đừng có bắt trước Kairon nha các bạn nha Kairon làm vậy là xấu tính lắm luôn á các bạn Ơ nhưng mà khoan từ, Xem ơi xem. Ừ? mình nói bạn nghe nè Bây giờ mình nghĩ bạn nên bỏ trốn đi Ủa sao vậy? Tại vì á, bây giờ Kairon đánh mèo tôm á một ngày đó Kairon cũng sẽ quánh mèo Simmy thôi Tại cái ổng mà quánh tôi nha Tôi nghĩ kiểu tôi chọn cái hai cái mũi ổng luôn á Tin đâu Trời ơi, nhưng mà nhưng mà mình nói bạn nghe nè Bây giờ bạn về đó bạn khuyên Kairon là đừng có đánh nó nữa Bạn mau mau về khuyên đi không thôi tội nghiệp nó lắm ờ, Tôi biết rồi Kai rồi quánh mèo tôm nữa nó tội nghiệp dễ thương thì mà à, ơi trời ơi mấy bạn ơi mình thấy tội nghiệp cái con mèo tôm đó ghê á ủa nhưng mà khoan từ tại sao nó lại xuất hiện ở trong minecraft vậy ta tính ra nó là game ở trên điện thoại mà nhờ um thôi Ôi, kệ đi à, nói chung là một ngày rồi đó ha Kairon rồi Kairon cũng sẽ nhận quả báo cho mà coi các bạn ơi tại vì á là Kairon dám hành hạ gọi là cái con mèo tôm đó hey, một ngày đó Kairon cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt cho mà coi mấy bạn nhớ là đừng bắt trước Kairon nha mình đã nhắc lần này là lần thứ ba luôn rồi đó mấy bạn đừng bắt trước Kairon nha động vật là chúng ta phải yêu thương bọn nó nha các bạn Hey, thôi được rồi Sam ơi bây giờ tôi với bà bọn mình uh, đi uh, đào kim cương đi Dạo này nhà tôi cũng Đúng hết rồi. kim cương rồi Thôi mình đi mai đi Hey. Ờ đi mai không ơi chán quá à. <laughs> này này tắt cái tôm này trời vui quá trời luôn chơi cái con này vui quá trời vui quá vui quá trời mỗi lần mình đánh cái là cái đầu nó giật cái lên lên nhạc lên tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng à, trời đất ơi lên nãy kìa tôi nói liên tục luôn á sao không có đánh con mèo hoài giờ nó năm tuổi quá à trời đất ơi là trời thiệt tình nó con mèo có làm gì ông đâu không có đánh nó hoài gì nó lắc kìa à. trời nó lắc quá trời luôn à trời Kairon. ơi sim ơi đánh cái con mèo này vui mà với lại là cái con mèo này là mèo tóc nhìn tôm nó là trong game thôi chứ đâu phải là gì đâu rồi đó đánh nữa nè đánh nữa nè à, trời hết nói nội ông luôn á nói hoài xí thôi tôm con tâm nè ông có ở đây chơi với mèo đi ồ xí ơi ờ, mình giận ông luôn á ủa vậy là bị giận rồi hả ta tất cả là tại con mèo này tất cả là tại con mèo này tất cả là mày ơi thấy cha <laughs> vui quá trời luôn á à, mà hồi nãy giờ mình đánh nó cũng nhiều rồi bây giờ cũng thấy đói bụng á Thôi ờ, chắc đi kiếm gì ăn sớ về Có sức đánh tiếp Ta ta ta ta Hôm nay phải đi kiếm gì ăn mới được. U gà cáp xê đi thôi. Let's go. Yeah. yeah. Hả? Ông là ai vậy? Ta chính là quỷ điện thoại Hả? Quỷ điện thoại? Ông tới đây để làm gì? Ta tới đây là để giúp ngươi chứ còn gì nữa Chẳng phải là ngươi đang bị con người đánh đập rất là nhiều sao? À, nhưng, nhưng, nhưng mà ông sẽ giúp tôi bằng cách nào? Bây giờ chính là 3 giờ sáng Một thời điểm rất đẹp ta sẽ biến ngươi trở thành mèo tôm chấm e e hả mèo tôm e e, e? vậy là tôi sẽ có sức mạnh sao đúng vậy <laughs> ngươi sẽ có sức mạnh để có thể trả thù những tên con người kia bây giờ ta sẽ truyền sức mạnh cho ngươi hãy cha ta đã có sức mạnh rồi <laughs> Đúng vậy Kể từ bây giờ Ngươi chính là mèo tôm SE Nên hãy đi trả thù những tên con người kia đi <sighs> Cảm ơn, cảm ơn ông nhiều lắm <laughs> Được rồi Còn bây giờ thì ta đi đây Ah <laughs> ơi trời ơi cái gì mà ồn màu dưới vậy ơ <laughs> Tại thằng Nhật đang ghét Sáng nay người dám đánh ta hả Cái gì vậy Cái câu mèo tốt kim tôm nó, nó biến hình cái gì vậy Dựa màu đỏ Màu dừa có sáu tay nữa Là là sao Bây giờ thì người sẽ biết tay ta à, Không Không Có ai không Có người vậy Có người vậy ơi trời ơi mấy bạn ơi từ sáng đến giờ mình với lại Simmy và Sammy bọn mình đã cùng nhau đi mai mệt quá trời quá đất luôn các bạn và bọn mình đã mai được rất là nhiều kim cương luôn các bạn ơi bạn thấy không Đỡ quá trời kim cương luôn ơi <laughs> nhưng mà hình như là từ sáng giờ bọn mình đi mai là bây giờ cũng đã trời tối luôn rồi Sammy hình như là cũng ba bốn giờ sáng luôn rồi trời ơi trời trời trời gì ba bốn giờ sáng vậy thôi bây giờ mình về ngủ đi Phong ơi trời ơi trời khuya rồi ghê lắm ờ đúng rồi giờ mình phải đi về nhà ngủ thôi tính ra bọn mình chăm chỉ ghê luôn á đi máy tận ba bốn giờ ừ. sáng luôn ủa mà khoan tự à. xem ơi hồi sáng nay sao tự nhiên bạn đi mai chung bọn mình chứ vậy mình nhớ là bạn đi chung với Kairon mà ừ trời đất ơi tôi về nhà nhá ông Kairon cứ đánh con mèo hoài à tôi cứ đã bảo là đừng đánh bé mèo nào ông đánh hoài cho tôi bực quá tôi bỏ ông đi luôn à, Ôi, trời ơi thiệt sự luôn á bạn Kairon nó hết đánh bé mưa rồi bây giờ chuyển rồi cứ đánh cái con mèo tôm gì đó tội nghiệp nó quá trời quá đất luôn đúng thiệt là xấu tính mà Ai, trời ơi ủa gì cứu cứu tôi với cứu tôi với ủa gì vậy ủa gì vậy? ủa không sao xem cứu mình với Ủa mình với vậy này ôi cái cái cái con cái con kia là con, con gì vậy cay con tóc kiền tâm nó biết hình se rồi phong ơi hả hả cái gì cái gì cái con á biết hình se ủa khoan từ từ cái con cái con tôm cái con mèo mèo tôm mà hồi sáng nay bạn bạn bạn bạn bạn bạn bắt á hả cái còn gì đó nó biến hình se nó có sáu tay nó còn biết màu đỏ nó ghê quá rồi ôi ui trời ơi bạn ơi cái con mèo tôm này á bây giờ nó biến thành ese rồi trời ơi thấy chưa cay tôi đã nói rồi ông đừng có đánh nó mà ông đánh nó làm chi bây giờ nó, nó, ui giận lên mình nó biến thành este mình đâu có biết đâu trời ơi ai biết nó giận gì Thôi thôi, bây giờ là chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy mọi người. Ôi ôi trời trời ơi, ôi khoan từ, mọi người mọi người, mọi người bình tĩnh cho từ này á bây giờ mặc dù là nó biến thành este e rồi nhưng mà nhìn cái người của nó cũng nhỏ xíu à nó cũng đâu có sao đâu cho nên là <laughs> mọi người cứ yên tâm đi chứ không sao đâu à. Ừ, cũng đúng tại vì bây giờ nó cũng nhỏ à cũng bằng mình chứ nhiêu đâu bây giờ bốn đánh không cho cống què đúng không mọi người đúng Bây rồi dẫn. Ừ. bọn mình có tận bốn người lần mà bọn mình sợ gì đó <laughs> các người người ta yếu như vậy sao không có chuyện đấy đâu các người hãy nhìn đây à! À, ôi trời mọi người ơi cái con mèo tôm nó biến to lên đây kìa à, ôi, mọi mọi mọi mọi người ơi bây giờ ấy nó nó không chỉ to mà nó còn có xấu cái tay lận là nó chỉ cần mỗi nó một tay thôi nó đập vô đầu mình thôi mình chết queo luôn á mọi người à bây giờ bây giờ mình chạy á mình cũng không thể nào mà chạy lại kịp tốc độ của nó đi à, à, bây giờ ở ờ, ờ, ờ, khoan từ ở bên kia mình mình mình có mấy con ngựa kìa từ từ từ bây giờ bây giờ bây giờ mọi người mọi người mọi người lãng ra bên đó mọi người lấy mấy con ngựa nha còn tôi tôi sẽ thu hút cái cái sự sự chú ý của của của, của cái con này hiểu không hiểu không rồi rồi rồi cẩn thận nha cẩn thận không mèo tôm đi thôi mọi người con mèo tôm kia có giỏi thì đuổi theo ta nè đuổi theo ta nè quay à, quay yêu tên này thật là lao bếp à. khinh thường ta sao đứng lên ơi mọi người mọi người lấy chạy chạy nhanh đi mọi người chạy nhanh đi ê đây để tôi để tôi ơi có người đâu có người đâu ê chạy chạy chạy mọi người ơi ủa chạy mọi người ơi mấy cái người kia sao chưa chạy được chạy nhanh lên đúng rồi mau đúng rồi chạy nhanh lên trời ơi nhanh lên nhanh lên bên này nè sim chạy nhanh lên sim ơi chạy cái gì chậm vậy chạy nhanh lên mọi người ơi nó là mù mình rồi ơi không mọi người ơi mọi người mọi người cẩn thận á à, mọi ơi cai ơi mình con ngựa của mình chạy chậm quá nó đang bị mù rồi mình không thấy gì hết á đó ơi cai cai mọi người ơi mọi người con ngựa của mình chạy chậm quá à, mình bị mù rồi không không không không à, à, à mọi người ơi tôi không thấy gì hết trơn á tôi bị mù rồi mọi người ơi à. mèo tôm đó mà ai à, hay biểu cây đo làm vậy ừ. chi bây giờ bị nó bắt đi rồi đó ủa mà phong ơi tại sao con mèo tôm nó nó nó lại bắt cây đo vậy nó định làm gì cây đo ờ tôi tôi không biết nữa nhưng mà tôi nghĩ rằng là ừ. chắc là nó nó sẽ trả thù cây đo đấy ví dụ như là nó nó sẽ đánh nó sẽ đánh đánh cây đon y hệt như là cái cách mà cây đon đánh nó vậy đó trời ờ. ơi ôi ghê vậy ơi chết rồi ơi, không xong rồi bạn ơi mình nghĩ là mình với mọi người sẽ phải đi cứu cây đon thôi